Đồng hồ à, The Watch xin chào 500 anh em nhé Vâng hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review à, giới thiệu với anh em ba mẫu đồng hồ uh, à, Ozen SK đang có mặt tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi thì uh, trước mắt anh uh, chị em thì uh, đây là một mẫu đồng hồ SK huyền thoại Vâng những cái bậc uh, cha chú ai cũng đã từng biết đến đồng hồ SK mũ cối và bật lửa Zippo rồi kính rô số lách thì à, đây là một mẫu đồng hồ SK sản xuất năm 2019 Đấy, ra đời năm 2019 thì mẫu đồng hồ SK này nó cũng khác hẳn với những cái mẫu đồng hồ SK phiên bản 2015 cũng như là những cái mẫu đồng hồ SK à, có từ những năm 70 Vâng bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem từng sản phẩm một à, 500 anh em nhé Vâng, đến với mẫu đồng hồ SK đầu tiên Anh em trước mặt anh em đây là một mẫu đồng hồ phiên bản là màu à, mặt vàng kim Đấy, thế thì à, mẫu đồng hồ SK 2019 này thì nó có đặc điểm là à, có hai đinh Vâng, hai đinh, đấy, hai đinh để chỉnh à, Một đinh là để chỉnh cái viền benzen Đây, một chỉnh viền benzen, đây, đó, đó à, Và một đinh để chỉnh giờ, đó, chỉnh giờ và chỉnh lịch Vâng, mẫu đồng hồ này trên mặt IO được thiết kế là phần hai bên hai bên cọc số 9 giờ và cọc số 3 giờ bằng vâng, được chuyển màu dần vào trong phía bên trong đó thế thì à, đấy là một cái phân biệt rất là đơn giản của mẫu đồng hồ SK 2019 Vâng, ngoài ra thì mẫu đồng hồ này cũng được thiết kế à, khác lạ hơn so với những mẫu đồng hồ à, phiên bản trước là được thiết kế là 22 chân kính. Đấy, 22 chân kính chạy hoàn toàn bằng cơ. Đấy, mặt kính khoáng, dây vỏ đều bằng thép 316L. Đấy, đeo lên tay mẫu này thì cũng à, khỏi phải bàn luôn vâng đây là một cái mẫu đồng hồ mà tôi nghĩ là để mà làm quà tặng cho các bậc cha chú thì tôi nghĩ là miễn bàn luôn quá đẹp luôn ạ đây anh em có thể xem chi tiết nhé đấy mặt số được thiết kế nó màu vàng kim chuyển màu hai bên vào đó dây bằng thép không một gì đây anh em này đó tất cả ba mẫu đồng hồ này của chúng tôi đều là Hàng chính hãng được phân phối bởi Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu à, SK này tại Việt Nam. Thì mẫu đồng hồ này thì hiện tại đang có giá bán này là 6 triệu 8 anh em nhé, 6 triệu 8. Trên thị trường đồng hồ SK rất nhiều mẫu đồng hồ SK giả. Vâng, chúng tôi đang có một cái review ờ, một cái video để review những cái mẫu để phân tích cho anh em về à, cái mẫu đồng hồ SK giả như thế nào ở trên à, kênh YouTube của chúng tôi thì anh em có thể tham khảo xem nhé đấy hôm nay thì tôi chủ yếu là review về kiểu dáng mẫu mã cho anh em xem là chính vâng đây còn phần khóa này đây phần khóa gài này đấy, khóa gập 3 đó tem chống giả của Tân Hải Minh đây đây anh em này đó, Tân Hải Minh này đó phiên bản này thì do Việt Nam đặt anh em nhé phiên bản này là do Việt Nam đặt và số lượng hiện tại cũng còn rất hạn chế không còn nhiều đâu còn rất hạn chế luôn lên tay thì khỏi phải bàn vâng giờ tôi sẽ đau lên tay để cho anh em có thể xem nhé đồng hồ mới đét mà vẫn còn nguyên siêu luôn đây anh em này đó cực kỳ yêu luôn cổ tay khoảng tầm 17 18 19 20 đeo rất là ok anh em nhé nếu mà những bạn à, những anh em nào mà có cổ tay à, nhỏ dưới 17 thì không nên mua đồng mẫu đồng hồ này đấy đồng hồ này nếu yêu là yêu cầu là cũng phải cổ tay to một chút thì đeo nó mới đẹp đó tôi nhớ rằng những hồi à, tôi học năm cấp 3 những cái năm à, khoảng năm 2000 tôi cũng đã được mẹ mua cho một mẫu à, đồng hồ SK này đấy à, tôi không nói giấu với anh em là mẹ tôi bán một con chó bán một con chó mới à, con chó to rất là to thì mới mua nổi một cái đồng hồ SK này cái thời điểm đấy 1999 năm 2000 đấy anh em ạ thì à, lúc đấy thì cũng mẫu đồng hồ SK nó rơi vào khoảng tầm mà đâu à, cũng tương đương một chỉ vàng cái thời điểm đấy tương đương một chỉ vàng nhưng mà hồi đấy là mẹ tôi mua cho tôi một con đồng hồ SK điện tử thôi chứ không làm gì được con đồng hồ như thế này gọi là SK điện tử hồi đấy tay thì bé mà đeo thì nó cũng gọi là thời điểm đấy thì không có sự lựa chọn cho nên là mẫu đồng hồ SK lúc đấy là quá tuyệt vời với mình rồi được con đồng hồ đã là sướng lắm rồi thì quay lại câu chuyện ở đây thì à, anh em xem này đây là một mẫu rất là tuyệt vời thế thì giá của em nó là có 6 triệu 8 thì anh em nào mua thì hãy à, liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể là siêu cho anh em nhé 6 triệu 8 thì tôi chỉ lấy khoảng lấy tròn anh em 5 triệu rưỡi 6 triệu 8 tôi lấy đúng 5 triệu rưỡi cho anh em anh em nhé 5 triệu rưỡi tròn 5 triệu rưỡi đấy nguyên siêu nghìn đa nguyên kiện anh em nhé mẫu mới đét đẹp luôn máy cơ automatic khỏi phải nghĩ luôn Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai trong buổi review hôm nay thì anh em cũng biết rồi Đây là một mẫu đồng hồ gọi là huyền thoại nổi đình nổi đám trong thời gian qua Vâng không khỏi bàn cái gì nữa Đây là một mẫu đồng hồ màu hồng cánh sen được chuyển màu hai bên vào đây Đó nó khác biệt với những mẫu đồng hồ khác thì ví dụ là cái mặt trong này là mặt dial này màu đỏ hết đó nhưng mà đây thì nó sẽ được thiết kế nó khác lạ đi một chút so với những phiên bản 2015 cũng như phiên bản 1970 đó thì trước phiên bản những phiên bản trước thì có một đinh nó nằm ở đây nữa nhưng mà phiên bản này thì nó cắt cái phần đấy rồi đó rất đẹp đúng không ạ mẫu đồng hồ này mà để tặng cho những bậc cha chú mua tặng cho những bậc cha chú thì tôi nghĩ là không còn phải bàn cãi gì nữa hoặc là những à, bạn nào khoảng tầm 35 à, 40 trở lên yêu thích những cái sự hoài cổ thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ nên để mua và vâng, nên để mua hoặc sưu tập thì tôi nghĩ là có giá trị rất là cao về thiết kế thì cổ điển dựa theo mẫu cũ ngày xưa anh em ạ rất là đẹp luôn đó 22 chân kính mặt kính khoáng chất liệu thép 316L Đấy, cực kỳ yêu luôn khóa gài khóa cửa 3 đây mã của nó em nó là RAAA 0B02G19B giá là 6 triệu 8 anh em mua online chúng tôi sẽ siêu cho anh còn đúng 5 triệu 500 nghìn đồng 5 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé hàng chính hãng của Tân Hải Minh ai bảo hàng nhái hàng giả tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn còn anh em mà khi mua trên mạng ờ, cái đồng hồ SK mà chỉ có triệu mới hơn triệu hoặc là ờ, à, hai à, ba triệu thì tôi nghĩ là chỉ là hàng nhái thôi bởi vì chúng tôi nhập còn chẳng được cái giá đấy anh em ạ không có cái giá đấy luôn không có cái giá một hai triệu như thế đâu ạ chắc chắn là anh em sẽ mua phải hàng tàu hàng nhái thôi điều đấy là chắc chắn rồi mà hàng chính hãng thì không bao giờ có cái giá rẻ mà chỉ có giá hợp lý anh em nhé đây anh em nhìn này lên tay đẹp không quá đẹp luôn ạ quá rực rỡ đúng không ạ màu này là màu đẹp nhất trong ba màu ở đây SK này thì không phải lúc nào nó cũng có sẵn anh em nhé cho nên là anh em mình à, nếu à, yêu thích là phải mua luôn bởi vì là họ cũng sắp ngừng sản xuất rồi họ không sản xuất nữa cho nên là anh em cũng phải lưu ý việc này nhé rồi đến à, mẫu cuối cùng trong buổi review hôm nay thì anh em nhìn đây trước mặt anh em là một màu gọi là màu xanh navy đi đó cũng chuyển màu đen từ à, bên à, cọc số 9 giờ và 3 giờ vào phía trong đấy 22 chân kính rồi hai đinh chỉnh tinh chỉnh là một đây là vặn một cái vòng à, benzen ở bên trong này đó cái này thì để tác dụng anh em có nghĩa là để đi có thể để bơi lội các thứ đó bơi lội hoặc là gì đó để mình có thể hẹn giờ đếm chui và hẹn giờ đếm ngược đấy nó nó có tác dụng là như vậy đó còn nhiều người cũng không biết được cái vòng này để làm gì đâu ạ <laughs> vâng đây SK đây mẫu đồng hồ SK nổi đình nổi đám trong thời gian qua đó mã em nó đây mã em nó là RAAA0B03L19B giá là 6 triệu 300 nghìn đồng à 6 triệu 8 đấy anh em ạ vâng số nó bị mất nét 6 triệu 8 nhá số nó bị mất nét thôi mẫu này thì à, rất trẻ trung vâng những anh em nào mà ưa thích trẻ trung thì đeo mẫu này tôi nghĩ là cũng hợp lý luôn rất hợp lý đây mặt sau anh em nó này mặt sau này khắc chìm à, logo Ogen và logo Epson đó do tập đoàn Epson sản xuất đó rồi tem à, tem chính hãng của Tân Hải Minh đó thì ngoài ra nữa thì anh em có thể phân biệt được rằng là một chiếc đồng hồ Ogen chính hãng thì bao giờ cũng có tem Tân Hải Minh là một có thứ hai nữa là cái mã xác thực đây trong này có cái mã xác thực chính phủ nhé anh em mình xem đến cuối video thì anh em mới biết được những cái này nhé đây mã xác thực chính phủ này anh em có thể cào cái lớp này ra rồi là uh, soạn tin nhắn theo cú pháp này và gửi thì sẽ xác nhận được là cái hàng chính hãng đây nó có xuất xứ này Nhật Bản và Trung Quốc được sản xuất là máy Nhật Bản và sản xuất vỏ hoặc là khóa dây gì đó ở Trung Quốc anh em nhé đấy có địa chỉ đàng hoàng này đây Japan này nhập khẩu và phân phối bởi Tân Hải Minh này địa chỉ là 41 Thi Sách Hai Trưng Hà Nội này thông số kỹ thuật này đồng hồ kim thông tin cảnh báo tránh va đập vào nơi có từ trường sách hướng dẫn sử dụng đấy Ờ, bảo quản là để nơi khô ráo tránh ánh sáng nắng trực tiếp đó đấy rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem tay anh em này quá tuyệt vời đúng không ạ đó đó là một mẫu đồng hồ mà anh em nên mua để tặng cho mình hoặc là tặng cho người thân thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ rất là tuyệt vời cực kỳ đẹp phiên bản 2019 hiện đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi Vâng, còn đây là chiếc hộp đây là chiếc hộp anh em nhé Đây là một chiếc hộp chính hãng của Tân này à, Chính hãng của hãng Ozen luôn đây này Đó là một chiếc hộp luôn Đó Đấy đây là một chiếc hộp chính hãng Cái hộp chị hạt hộp vàng hàng nhái thì nó giả lắm anh em ạ Chứ nó không được đẹp như thế này đâu Nó giả lắm còn ngoài ra nữa thì để phân biệt được cái hàng chính hãng hay không thì anh em có thể xem ở cuối trang này thì bao giờ trên sổ bảo hành cũng có một cái tem của bộ công an đây là Tân Hải Minh Đấy, tem chống giả của bộ công an đó cái bên này là để điền thông tin để bảo hành cho anh em này đó thì chế độ bảo hành của anh em à, được bảo hành là 2 năm chính hãng và bảo hành là 5 năm tại đồng hồ dược quát của chúng tôi anh em mua thì khỏi phải lo nghĩ gì vấn đề về bảo hành còn về thông tin của công ty đây đây Galiwatt đấy 61 thi sách này à, à, võ thị 6 à, quận à, 1 à, thành phố Hồ Chí Minh đây có địa chỉ đầy đủ đây anh em nhé đó Galiwatt này thì nó cũng là một cống uh, gọi là tên uh, đăng ký quốc tế của Tân Hải Minh thì đây là những cái mà để mà anh em có thể phân biệt được hàng chính hãng và hàng nhái hàng giả đấy thế cho nên là anh em khi mua Ờ, đồng hồ SK thì cũng nên tỉnh táo một chút để không phải tránh phải mua phải những cái hàng nhái hàng giả uh, trong thời gian tới nhé thì ngoài ra cái hộp mà cứng này ra thì bao giờ cũng có một cái vỏ giấy này đấy được in nhũ rất là đẹp một cái vỏ giấy của tân à, của của của chị à, hãng ngoài ra thì có đây ví dụ là có một cái túi của Ozen luôn túi chính hãng của Ozen đấy, đi kèm với sản phẩm đấy, có địa chỉ các thứ thì các anh em mua online thì tôi ít khi gửi cái túi này lắm bởi vì nó cồng cành nó nặng cho nên tôi chỉ gửi cái hộp mà này là chính thôi đó. Rồi, à, trên đây thì à, tôi đang giới thiệu à, xong ba mẫu đồng hồ Ogen đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dơ Watch của chúng tôi. Thì tôi nói lại một lần nữa đó là ba mẫu đồng hồ này đều có giá là 6 triệu 800 nghìn đồng. Khi anh em mua online thì chúng tôi chỉ sale up cho anh em chỉ còn 5 triệu 500 nghìn đồng. Đó, và bao ship cho anh em. Thế cho nên là anh em nhanh tay đặt hàng để à, sở hữu em nó anh em nhé. Bởi vì anh em vậy? À, xem video này thấy hay ý nghĩa thì cũng là xin à, à, nhấn cho tôi nút like, nút à, chia sẻ hoặc là à, comment dưới video này để à, động viên cho chúng tôi làm những video hay hơn nữa trong thời gian tới cũng như là để à, xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm mới trong thời gian tới anh em nhé. Vâng, anh em có thắc mắc gì, có cần hỏi thêm gì thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp ờ, cho chúng tôi qua số Zalo hotline trên màn hình cũng như là à, nhắn tin comment dưới video này để à, chúng tôi trả lời cho anh em anh em nhé Vâng bây giờ tôi xin kết thúc video này tại đây Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau Xin chào